nếu các bạn đi chơi xanh chín thì cái phần thắng nó dành cho các bạn nó chỉ là 50 50 như các bạn đi vào sân chơi của người ta các bạn chơi bầu cua các bạn chơi tài xỉu các bạn không đưa được đồ gì vào chỉ có thể đánh xanh chín làm sao để giành phần thắng khi anh em đi vào sân chơi của người ta thì hôm nay đem giới thiệu đến anh em cái máy nghe hột bầu cua máy này nó sẽ thu âm cái hột bầu cua chợ về và nó sẽ báo dung cho anh em để anh em biết được nó ra con gì để anh em chơi thì là giờ các bạn cũng biết người thì khôn cuộc thì khó rồi các bạn đi vào sân chơi của người ta không phải là sân chơi nào các bạn đưa được đồ vào hay là các bạn vào là các bạn đưa được đồ vào các bạn chơi đấy các bạn chỉ đi người không đến thì hôm nay mình giới thiệu đến anh em cái sản phẩm này ấy, thì nó hỗ trợ cho các bạn này nó sẽ báo dung cho anh em và anh em sẽ biết được nó về con gì để anh em chơi thì để nó là chuẩn xác thì giờ mình sẽ tiết hộp tiết nắp tiết dĩa hoàn toàn xanh chín bình thường mình sẽ thử cho anh em để anh em biết được đấy cái máy này nó báo dung chuẩn như thế này đây các bạn nhìn cái lắp này đây là kẹp lắp chân này hoàn toàn không nút này hột này hoàn toàn bình thường anh em này không hít và giờ mình sẽ lắc đi mình đã lấy ngẫu nhiên ba bộ hột ok chưa nhé Đó. mình sẽ lấy ngẫu nhiên ba bộ hột bên trên này và mình sẽ lắc thử cho anh em để anh em xem Đó. và mình sẽ bật đèn flash nên mình xoay lắp này không phải là lắp camera hay là lắp vỡ bóc vẩn anh em nhìn đấy, đi đến đâu đèn nó sáng trưng hết đến đấy nó là hoàn lắp hoàn toàn bình thường anh em nhé không có một cái tan tích gì hay là lắp hàng hay là lắp camera gì đấy, lắp hoàn toàn xanh chín bình thường lắp thùng sơn hột hoàn toàn xanh chín bình thường ok cho anh em thì giờ mình sẽ sóc thử cho anh em xem vài tiếng và mình sẽ cầm cái máy này để nó báo dung cho mình mình biết được nó ra con gì và mình sẽ đánh cho anh em xem chục tiếng để anh em biết cái độ chuẩn xác của nó anh em nhớ này hột hoàn toàn xanh chín bình thường lắp hoàn toàn xanh chín bình thường đĩa hoàn toàn xanh chín bình thường anh em nhé tiếng thứ nhất máy báo cho mình là con nai anh em này mình sẽ đánh con nai anh em này có một con nai hai con nai ok chưa anh em Đấy, đây là mình vừa làm hột xốp vừa làm hột chợ anh em nhé à, hột xốp vừa làm hột giấy Đấy, hột nào có thể chơi được anh em nhé máy báo cho mình là con cua anh em này mình đánh con cua anh em này có một con cua ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé hai tiếng chuẩn anh em này tiếng này máy báo cho mình là con gà anh em nhé gà này ok chưa anh em độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% các bạn nhé tiếng này máy vẫn báo cho mình là con gà các bạn nhé mình sẽ đánh con gà này có một con gà ok chưa anh em Đấy, rất là chuẩn xác các bạn nhé khi anh em đi vào sân chơi người ta này, anh em chỉ cần cầm cái máy này trong người và anh em đứng khoảng cách từ máy đến hột tầm 5 mét đổ lại Đấy, 5 mét đổ về hột thì máy nó sẽ báo cho anh em để anh em biết được nó về con gì để anh em chơi Đấy. như thế này máy báo cho mình là con cua anh em nhé nằm cả người con cua anh em này cua này ok chưa anh em bốn tiếng chuẩn anh em này sang tiếng thứ năm này tiếng này máy báo cho mình là con bầu anh em nhé nằm cả người con bầu anh em này ok chưa anh em năm tiếng chuẩn anh em như thế này máy báo cho mình là con cua anh em nhé nằm cả người con cua này Đấy, mình sẽ đánh cho anh em xem 4 tiếng nữa và mình sẽ để cái máy này ở trong người và mình sẽ cảm nhận tiếng rung và mình đánh cho anh em xem sang tiếng thứ bảy này tiếng này máy báo cho mình là con nai anh em nhé nằm cả người con nai ok chưa anh em sang tiếng thứ tám này tiếng này máy báo cho mình là con gà các bạn nhé đánh con gà này ok chưa nha sang tiếng thứ 9 này tiếng này máy báo cho mình là con cá anh em nhé mình làm cả người con cá anh em này có một con cá ok chưa nha rất là chuẩn xác đánh tiếng cuối này tiếng này máy báo cho mình là con gà anh em nhé đánh con gà này. Đấy, mình tiếp cho anh em xem 10 tiếng bên ngoài bây giờ mình sẽ để cái máy rung này ở trong người để nó báo cho mình mình biết nó về con gì mình đánh cho anh em xem thì anh em nào xem một cái clip của mình mà anh em có sân chơi anh em không muốn mua đồ anh em có thể alo cho mình mình xuống sân chơi của anh em mình cầm máy xuống kết hợp anh em đánh thì là ăn chia còn anh em nào muốn mua về chơi thì anh em có thể đến gặp mình trực tiếp ở bến xe miền đông sài gòn mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em hiểu hơn như thế này máy báo cho mình là con tôm anh em nhé nằm cả người con tôm này ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé tiếng này máy báo cho mình là con cua anh em này mình đánh con cua này ok chưa anh em tiếp tục tiếng này máy báo cho mình là con nai anh em nhé nằm cả người con nai này ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé tiếng này máy báo cho mình là con cá các bạn này đánh con cá này ok chưa anh em tiếng này máy báo cho mình là con nai anh em nhé nằm cả người con nai anh em này nay ok chưa tiếng này Đấy, báo cho mình là cua các bạn nhé nằm cả người con cua này có một con cua tiếng này máy báo cho mình là tôm anh em nhé nằm cả người con tôm anh em này có một con tôm ok chưa anh em tiếng này máy báo cho mình là cua anh em nhé nằm cả người con cua này có hai con cua tiếng này máy báo cho mình là la anh em nhé nằm cả người con la anh em có một con la tiếng này máy báo cho mình là bầu các bạn nhé nằm cả người con bầu đấy thì anh em thấy đấy mình đánh cho anh em xem tầm 20 tiếng các bạn thấy cái độ chuẩn xác của cái máy nghe một bầu cua này nó là tuyệt đối thì anh em nào đang có sân chơi anh em thấy cái đồ này cái máy này nó đưa vào sân chơi của anh em nó hợp lý mà anh em chơi được thì anh em alo cho mình nhưng mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em hiểu hơn về nó anh em đi chơi anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì các bạn cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình để em sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn về những dòng máy nghe một bầu cua này là như thế nào hay là anh em muốn máy nghe một tài xỉu một bầu cua thì anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn về nó anh em đi chơi giành được cái hiệu quả cao thì anh em cứ alo cho mình chào tất cả anh em